đánh giặc dịch hay đánh dân. Cho đến lúc này có thể nói rằng việc chống dịch, phòng dịch của Việt Nam đã thất bại. Vấn đề còn lại là khắc phục hậu quả, khắc phục mọi rủi ro đã có và làm lại. Không thể nói khác được, bởi trước đây Việt Nam chủ quan, hào hứng và tự mãn bao nhiêu, thì bây giờ mọi chuyện trở nên tệ hại bấy nhiêu. Nghiệt nỗi sự tệ hại nghiệt ngã này đến cả từ hai phía nhân dân và nhà nước. Ngay cả việc phân chia hai phía gồm nhân dân và nhà nước đã thấy sự thất bại từ trứng nước của vấn đề. Bởi lẽ một nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân thì nhà nước đó phải là nhân dân thu nhỏ, là đại diện nhân dân và là nhân dân. Đơn giản nhà nước và nhân dân là một. Nhân dân sống thì nhà nước sống, nhà nước sống thì nhân dân sống. Nhưng bây giờ không phải là lúc bàn về chuyện này. Vấn đề nằm ở chỗ giữa nhà nước và nhân dân có một ranh giới rất rõ, giữa người ra lệnh và người vâng phục bất khả kháng. Nhưng trong đợt dịch thứ tư này, cả người ra lệnh và người vâng phục, chữ vâng phục đã cho thấy điều gì và sự ra lệnh cho thấy điều gì, chắc không cần bàn thêm, đều sai lầm. Người Việt có một điểm rất lạ là phần đông bất mãn cộng sản. Cho đến lúc này, các đảng viên cộng sản cũng rất bất mãn, nhưng họ lại tin vào cộng sản một cách mù quáng và hầu như họ xem cộng sản là vua chúa nào đó. Bằng chứng của việc này là người dân tin vào mọi chính sách của cộng sản. Ngay giữa tâm dịch, chỉ cần nhà nước tuyên bố an toàn thì nhà nhà đổ ra đường, người người ăn chơi, thậm chí sau đó người ta mặc sức đi bầu, trong khi họ thừa biết việc đi bầu cử đó chỉ là hình thức. Rõ ràng trước dịch bệnh, trước sự mất còn của tính mạng, mà người ta vẫn có thể vui chơi, lạc quan khi nhà nước tuyên bố an toàn thì người ta không tin cộng sản thì tin ai đây? Và người ta dám đánh cược tính mạng của mình với một lời tuyên bố chẳng có gì lấy làm cơ sở tin cậy, nếu không muốn nói là vu vơ, vô trách nhiệm thì là gì nếu không gọi là tin mù quáng. Ngạc nhiên hơn là cho đến lúc này vẫn có nhiều người từng học qua đại học, từng làm công việc liên quan đến đầu óc, trí tuệ nhưng vẫn xem các khoản phúc lợi xã hội từ nhà nước là lộc vua, nghĩa là họ xem mọi khoản tiền từ tiền trợ cấp, tiền cho người tàn tật, tiền người cao tuổi, tiền người nghèo là lộc vua, mà cụ thể ở đây vua chính là Đảng Cộng sản. Trong khi đó, về vấn đề các khoản phúc lợi xã hội, không có ông vua nào đứng ra ban ở đây cả, mà chỉ có những con người phục vụ bắt buộc phải phân phát một cách nghiêm túc, khoa học cho nhân dân từ chính đồng tiền của nhân dân. Bởi muốn có các khoản trợ cấp đó, người ta phải sống và làm việc, cống hiến, nộp thuế, chiết khấu thuế giá trị gia tăng, làm nghĩa vụ quân sự, dân sự, ít nhất vài mươi năm cho chế độ cho nhà nước. Và các khoản đã đóng góp của họ sẽ được điều tiết, phân phối, một phần cho họ lúc tuổi già. Làm gì có ông vua nào ở đây? Chính cái tâm lý dị đoan chính trị, mê tín chính trị và cách hiểu lệch lạc về bộ máy chính trị đã khiến đa số phần lớn người dân Việt tự đẩy mình vào góc dân đen thấp cổ bé miệng, luôn trông chờ vào sự ban phát của nhà nước một cách nhu nhược và thiếu hiểu biết. Ngược lại, chính cái kiểu làm việc hống hách, cửa quyền và luôn đặt cho mình vị trí ban phát của giới đảng viên, cán bộ nhà nước đã khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hại, dân khí bị tiêu trừ, dân trí còi cọc và dân sinh eo ọp. Trở lại vấn đề dịch bệnh, hầu như người dân bị cuốn theo dòng xoáy tự hào, tự mãn, tự khen của nhà nước sau hai đợt chống dịch 1 và 2. Trong khi đó, ở hai đợt dịch này, người ta quên mất rằng sở dĩ Việt Nam chống dịch thành công là nhờ vào mặt trận nhân dân. Bởi Việt Nam sống sát sườn Trung Quốc, người Việt Nam quá ngân ngẩm mọi thứ thuộc về Trung Quốc, nên khi nghe tin dịch cúm Vũ Hán xuất phát từ Trung Quốc, thì liền sau đó người dân nói không với Trung Quốc. Phải nói là đại đa số người dân nói không với Trung Quốc và mặt trận nhân dân hết sức sôi động. Khó có người Trung Quốc nào có thể lọt lưới mà trụ lại trên đất Việt khi nhân dân soi tìm. Hàng trăm vụ bắt giữ, thả người về Trung Quốc đều do mặt trận nhân dân phối hợp, nhưng khi kể công thì chỉ có mỗi đảng Cộng sản khoe mình thành công. Đến đợt dịch lần 3 và lần 4 đang tiếp diễn khó mà tránh khỏi, bởi lúc đó người dân quá chủ quan, thành trì an toàn bị vỡ, nhà nước tạo lớp đệm cho bầu cử bằng cách mở các ngày 30 tháng 4 và ngày mùng 1 tháng 5 cho dân đi chơi, còn nhân dân thì có cơ hội thả bung mình ra sau nhiều ngày đề phòng, phòng thủ, dường như cả nước ăn chơi, sau đó rồng rắn xuống xít đi bầu. Mặt khác, người ta bắt đầu làm du lịch trở lại. Công nhân Bình Dương phản đối phương án 3 tại chỗ. 3 tại chỗ, quá cập rập. Với con số gần 4.000 doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện phương án 3 tại chỗ, ăn, ở, sản xuất tại nhà máy cho khoảng hơn 400.000 công nhân, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đặt kỳ vọng đại dịch COVID-19 sẽ không thể phá vỡ chuỗi sản xuất và cung ứng tại địa phương này. Tuy nhiên, phương án trên đang gặp nhiều trở ngại khi nhiều công nhân cho AFA hay rằng trên thực tế phương án 3 tại chỗ không thực sự hiệu quả và đang có nhiều bất cập do các doanh nghiệp chưa chuẩn bị kỹ cho ba tại chỗ và người lao động thì hoàn toàn bị động. Ba công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Bình Dương không muốn nêu tên và công ty đang làm việc vì lý do an toàn cho biết bữa ở trong công ty có người dương tính sợ quá quậy lên công an cho về rồi xét nghiệm bữa giờ hai mươi mấy ngày ở nhà khó khăn về chỗ ở chỗ ngủ rất bất tiện không được như ở nhà mà còn dễ lây bệnh F0 F1 đầy luôn nguy cơ ba tại chỗ là dễ nhiễm bệnh hơn ở nhà vì công nhân ăn ở chung, ngủ chung, lây bệnh, ở ngoài này nhiều lắm. Các công nhân dẫn chứng thực tế tại khu công nghiệp Đại Đăng, Sóng Thần Thủ Dầu 1 vừa qua đã phát hiện một ca dương tính, nhưng do ăn ở chung với nhau nên cuối cùng nguyên tập thể 400 công nhân phải bị đưa đi cách ly tập trung. Họ nói tiếp, một khu vực, một bộ phận nào đó nếu có ca bệnh phải ngưng hết. Giờ ba tại chỗ mà nhiều công ty giấu, những ca bệnh phát hiện đưa đi nhưng xưởng vẫn sản xuất, không ngừng hoạt động, bởi vậy nguy cơ ngoài này bệnh sốt không giảm được. Ngoài lo sợ bị lây nhiễm tập thể, thì việc ba tại chỗ cũng khiến họ có cảm giác bị tù túng. Đã vậy, thức ăn công ty cung cấp mỗi ngày không đủ, thậm chí nhiều công nhân bị bệnh cũng không có thuốc uống. Ngoài ra, theo lời kể của hai công nhân, làm việc tại công ty sản xuất bàn ghế văn phòng và giày da thì từ khi công ty của họ thực hiện theo phương án ba tại chỗ, hầu hết công nhân đều gặp đủ thứ khó khăn. Họ cho biết, em làm công ty ghế văn phòng của công ty yêu cũng bắt ở ba tại chỗ phức tạp lắm. Lúc ăn ngủ đâu tài trợ gì cho mình, chỉ được cái một trực. Lúc tắm rửa cũng mệt, phức tạp, nguy cơ lây bệnh cao. Nó tù túng. Giờ mình vô chỗ ngủ, đồ đạc, anh em, có người ngủ được, người không, vì tập trung ồn ào quá có người thức khuya chơi, chỗ tắm trong toilet thì phải đợi, khó khăn lắm. Nhiều khi đi làm mình thiếu thốn đồ tiêu dùng hoặc ăn uống, cũng nhờ người ngoài gửi vô mà nó không cho nhận. Kiểu như nó sợ mình tiếp xúc với người ngoài lây lan dịch. Lúc ban đầu cũng có cho nhận gửi phòng bảo vệ. Nhiều khi cơm trong đó ăn không được vì ít và nấu không ngon, nhờ người ngoài gửi vô dùm, nhưng chưa tới giờ ăn nó không cho nhận. Bắt đúng 5 giờ chiều mới được ra nhận, sau này nó không cho nhận bất cứ đồ gì. Em làm công ty bên giày da nghỉ cũng 2 tháng nay, qua đây mới làm được 2 tháng thì cũng bị dịch nghỉ tới nay. Ở lại cũng nguy hiểm, ví dụ tối ngủ, tắm rửa ăn uống phức tạp, vì công ty em đông tới 7.000 công nhân sản xuất, không có chỗ nghỉ ngơi, nghỉ như vậy không an toàn mấy. Nguy hiểm lắm, ở lại ba trong một cũng bị đó, làm ở tại chỗ xong công ty test mà giấu, sau này xét nghiệm ra nhiều quá mới cho bên phía Bình Dương xuống, cho đi cách ly 240 mấy người. Giờ ở đây cũng sợ, nhiều khi làm ở lại không ai dám đi làm, vừa lên đây ở lại 2 tháng xong bị luôn. Nên loại bỏ ba tại chỗ. Theo thống kê được báo nhà nước Việt Nam đăng tải vào cuối tháng 6, Bình Dương hiện có hơn 1,2 triệu công nhân lao động, làm việc tại 29 khu công nghiệp, 12 cụm công nghiệp, trong đó hơn 400.000 lao động làm việc trong đại dịch theo phương án 3 tại chỗ. Hồi cuối tháng 7, đã có hơn 110 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngưng thực hiện phương án 3 tại chỗ do xuất hiện trường hợp nhiều công nhân bị dương tính với SARS-CoV-2 khi tiến hành test nhanh trong công ty. Điều này càng khiến nhiều chủ doanh nghiệp và công nhân lo lắng. Nhiều người bày tỏ mong muốn chính phủ Hà Nội cần suy xét kỹ lại phương án 3 tại chỗ đang được áp dụng tại Bình Dương. Họ nói, Nhà nước nên bãi bỏ ba tại chỗ, cho người ta đi làm rồi về thẳng phòng trọ, không được ra ngoài, vẫn vô xưởng, vẫn về còn an toàn hơn ở trong. Người bị ngừng việc lương không có, còn những người trong xưởng lương cũng không được 100%, vì làm mà tổ sản xuất thiếu người nên nó cũng không ổn định, như để đối phó, để người ta nhìn vô không ngừng sản xuất. Giờ nhiều khi mình làm không đạt được như lúc chưa vô, ở lên làm chút thì bắt đi tổ này tổ kia, Nói chung công nhân trà trộn bên này bên kia, thà làm một chỗ, tổ mình không thì không sợ, còn bắt sang tổ khác tùm lum mình sợ. Chỉ muốn đi làm chiều cho về nhà lại, vì giờ đang tình hình giãn cách, mình cũng đâu đi tới đi được lui. Mình đi làm rồi về phòng trọ hoặc có xe đưa rước gì, đưa mình về tới nơi, rồi sáng rước mình đi làm cho an toàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đưa ra thống kê vào ngày 30 tháng 7, cho biết toàn tỉnh đã có khoảng 600 doanh nghiệp với hàng chục ngàn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bao gồm cả những nhà máy thực hiện ba tại chỗ. Bộ Công Thương vào ngày 6 tháng 8 cũng đã có văn bản gửi Bộ Y tế cho biết rằng mô hình ba tại chỗ hoặc một cung đường hai điểm đến bộc lộ nhiều bất cập trong thực tế giãn cách xã hội dài ngày và yêu cầu thời gian tới sẽ phải có một mô hình sản xuất mới thay thế trong khi lãnh đạo còn đang loay hoay với những phương án để có thể vừa dập dịch vừa giữ được sản xuất, nhiều công nhân lo lắng họ sẽ không trụ nổi nếu tình hình này kéo dài. Những vật dụng nhu yếu phẩm mua bên ngoài giờ tăng giá chứ không gì giảm. Lương không có mà mua gì cũng mắc hơn, giữ lắm cũng khoảng một tháng hoặc hơn tháng chứ hoài như vậy thì công nhân chịu không nổi. Nhà nước lên danh sách hỗ trợ thì người có, người không, chứ nhiều công nhân quá cũng không tới tay họ được